là được sở thích này của anh có khó không nhưng mà em thích hát trong nhà tắm mỗi mỗi lần con đi tắm ờ, con tắm bao bao lâu dạ tầm ờ, mà 30 phút thôi nói tắm cũng nhanh nhưng mà con ờ, đi tắm đó là con làm cái gì hay con con muốn hát gì là con thường chui vô nhà tắm ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm nó nó khác nhau cách nào con không nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn trời đất ơi trời ơi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 Dạ, à, lời đầu tiên à, cho phép em à, xin được chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay MC Quyền Linh cùng MC Ngọc Lan ạ và bạn nữ và người nhà bạn nữ ạ. À, em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, thì à, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. À, chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. À, em ta là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường à, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vi Vi Vi sinh năm mấy Vi? Dạ, con sinh năm 2002 <laughs> ạ. À. Trời đất ơi. Sao rung dữ vậy? Có trẻ dữ vậy? Trời mình mới 19 tuổi à, vậy thì cái tình trường của mình à, là nó có đờ, trải qua à, mấy mối tình rồi? À, dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai hai mối. Mới rồi. có hai mối. Dạ, rồi. mới hai mối rồi ạ. À. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền vậy thì 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi à, hai mối đó đều là năm học cấp 3 mối dài nhất là bao lâu à, dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm trời ơi hai năm vậy, dạ, vậy là con bắt đầu yêu từ từ năm lớp mấy lớp 10 à dạ lớp 10 lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu ờ, mới tình thứ hai hậu sinh khả quý <laughs> cha này khó quá không biết nói gì sao luôn tôi ngắm con đi con trời có chút xíu à mày sao mà yêu sớm vậy con con thấy uh, vậy là cũng muộn rồi chứ cũng muộn rồi chứ cũng muộn, muộn rồi đó hả sao nè tuyến yêu ờ, mấy mối tình rồi à dạ em có hai mối tình cũng hai mối hả dạ yêu từ năm <laughs> lớp mấy à, từ hồi à, cấp 3 và đại học mối tình dài nhất là bao nhiêu năm tuyến à, hai mối tình đều hai năm là bốn năm yêu rồi dạ cũng kinh nghiệm định tình trường lắm hả kết thúc uh, năm học cấp 3 thì bọn con uh, bắt đầu lên thành phố học á ừ. thì uh, bạn gái thì vào Sài Gòn còn con thì học ngoài Bắc à cho nên là bọn con chia tay nhau xa mặt cách lòng á ha dạ Vy ơi dạ. ờ, mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy vi cái lý do chia tay của con cũng giống như à, bạn nam bên kia là à, lúc đó khi khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa à, con thì vào sài gòn học còn à, bạn đó thì học ngoài đà nẵng <laughs> hai đứa giống nhau ha cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con con con chia tay rồi là con có biết lý do không khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để che hết vì bạn đó rất là tốt nhưng mà là do con tự nhiên con cảm thấy ờ, cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa có phải là con do con không chín chắn không dạ đúng rồi vậy giờ chín chắn chưa dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì à, bây giờ con đã đủ chín chắn rồi <laughs> bên đây người ta chín chắn rồi để đi qua bên kia coi coi bên kia có chín chắn không nha công nhận nó giỏi thiệt á 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha lan nha chào con giờ dạ, không biết thiệt không biết kêu bằng gì luôn á kêu bằng chị kêu bằng chị thôi được, được không được. Dạ, giờ kêu bằng chị được không được bây giờ gì mình có bạn gái rồi mình làm gì cho bạn gái mình chăm sóc bạn gái làm sao à, hiện tại thì à, công việc của em là em à, đang à, tập trung cho công việc rất nhiều bây giờ mà nếu mà có bạn gái thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu Vậy điểm hả? mạnh điểm yếu gì nói cho bà mối à, đúng rồi thôi bây giờ đi. mình nói về điểm mạnh điểm ừ. yếu ừ. đi bây giờ mình đi về nhà mình ừ. coi ờ, à, điểm mạnh ờ, của em là em chơi thể thao ừ. em có thể chơi được uh, hầu hết tất cả các môn thể thao bơi lội uh, đá banh uh, bóng chuyền và cầu lông luôn rất là tốt tật xấu uh, của con là chưa tự tin trước đám đông uh, mệt mỏi quá thì uh, hay uh, ngủ nướng chị lan bệnh chị không mệt mỏi chị cũng ngủ nướng nữa đúng rồi bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ <laughs> còn điểm mạnh điểm yếu của vi sao vi dạ điểm mạnh của con thì à, có lẽ là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình cho nên là à, con à, có thể tự tin giao tiếp thứ là con cũng biết ca hát một xíu à, biết nấu ăn điểm yếu thì à, con là à, rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình rất là tự ti à, giống như trong một trường hợp đó là à, khi mà con quen một bạn nam á, thì con à, sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao à, xung quanh mình xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn à, giỏi hơn này nọ kia hơn mình mà tại sao bạn nam lại chọn mình để chú nói vi nghe nè nãy con nói rất là mâu thuẫn con là học phát thanh truyền hình à. con phải tự tin về chính mình đúng rồi tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên một người biên tập thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình à, vân vân vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được dạ cái cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước con à, cũng đúng rồi và sau trước. khi mà con vào sài gòn và bắt đầu học uh, cái ngành của mình thì uh, dần dần trải qua uh, kinh nghiệm thực tế mình trải rất là nhiều cho nên là uh, mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì không cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại bây giờ à, hôm nay con đi với ai À, dạ thì xưa hôm nay là con không có đi với người thân được ừ. tại vì à, ba mẹ con thì ở người quê quê đâu con dạ quê con ở gia lai ạ à. ở đây có cái cô chú ủng hộ con mình đi với ai à, ngày hôm nay ờ, con cũng đi một mình tại vì uh, dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được đúng rồi dịch bệnh thì uh, nói chung là trường quay cũng hạn chế ha mở rào mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý hơn. nha rồi mở rào tự tin lên nhá tuyến À, ngày hôm nay à, đến đây thì uh, anh có một món quà để tặng em. À, đó là một chiếc uh, uh, tinh dầu trong phòng. Ừ, cảm ơn anh. À, em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh. À, em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn. Đâu, nhà trai Tiến Tiến cảm nhận coi bạn à, bạn gái bên kia thế nào lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào lần đầu tiên à, gặp mặt thì à, con thấy bạn rất là nhỏ nhắn dễ thương và xinh xắn ạ cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không dạ, dạ giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát Đó. mỗi đứa hát cho nhau nghe đi đứng biểu diễn đàng hoàng tự tin lên ha thế thì con xin phép khán giả xin phép mc quyền linh và mc ngọc lan em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong ờ, bài ờ, Tình Thôi Xót Xa gì mới gặp rồi Con <laughs> mới gặp bài hát Tình Thôi Xót Xa nổi hơn không có xót xa không à, Con sẽ tặng bạn nữ uh, lời bài hát là Nơi này có anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP Đúng rồi à. Trời ơi Tự tin lên nha Tuyến nha Bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi đi Cầm tay anh Tựa vai anh Kề bên anh nơi này có anh gió mang câu tình ca ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em cầm tay anh tựa vai anh kề bên anh nơi này có anh khép đôi mi thật lâu nguyện mãi bên cạnh nhau say đắm như ngày đầu tình yêu bé nhỏ si dành tặng riêng em yeah. này là hát cũng cỡ cỡ ờ, sơn tùng em thu phương á chứ không <laughs> thôi vi đáp lại biểu diễn nào hoàng vi dạ à, thì à, Cảm ơn cái bài hát của anh dành cho em Và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi I love you la la la la la Anh sẽ mãi là người trợ che cho em Không thể tay rời tay em đây Hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng I don't wanna be your friend Giây phút ban đầu gặp nhau là nhiều cảm xúc rồi đó à, bây giờ mình trao đổi đi anh có thể uh, hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không em uh, thích đi dạo thích đi uh, ăn uống uh, ven đường vỉa hè đó em không biết là cái sở thích này có anh có khó không nhưng mà em thích hát trong nhà tắm mỗi mỗi lần con đi tắm uh, con tắm bao bao lâu dạ tầm mà 30 phút thôi nói nhưng tắm cũng nhanh nhưng mà con đi tắm hay là con làm cái gì hay con con muốn hát cái gì là con thường chui vô nhà tắm ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm nó nó khác nhau cách nào con không nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn trời đất ơi trời ơi thấy cái nước này <laughs> trời ơi chú giao cho con cái nhà tắm luôn hai đứa luôn không bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm à, em có yêu thích môn thể thao nào không em rất là thích chơi bóng chuyền nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em <laughs> hơi bị hạn chế à, anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu thậm chí có những người ờ, libero người ta đâu cao đâu mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt và anh cũng chơi bóng truyền nhưng mà sở trường của anh là bóng đá tại à, anh có thể dạy cho em chơi bóng truyền được tại à, anh có thể dạy cho em chơi bóng truyền được Ừ, anh ờ, anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng thực sự là ăn ờ, ngoài ờ, vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong rất là ờ, thoải mái. những nhà hàng à, Syria có nhiều điểm chung quá câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh và bố mẹ anh bảo là à, con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được mà năm nay anh 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa nếu mà em uh, có công việc rồi đến lúc đấy mà cái việc ờ, mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng ờ, là điều bình thường ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa bên kia thích bóng truyền thì ờ, đẻ một đội bên em đẻ một đội bóng đá sân 11 <laughs> là tới hai mươi mấy đứa lận đó hả dạ là, là tính cả thủ môn nữa là cũng hai mấy đứa nó có dạ chút xíu đó con đẻ teo lên mệt nữa dạ. Ôi, con con không không muốn tính trước điều gì hết tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua đúng rồi nhưng mà đó là sở thích ví dụ mong muốn của mình đúng rồi đấy chỉ mình. sở thích mong muốn thôi mà ờ nếu như mà quen em quen à anh quen em thì uh, anh uh, không muốn là em có bạn trai khác giới và cũng không muốn em uh, uh, đi chơi quá khuya nếu mà đi với anh thì được bởi vì anh đã nói với em như thế rồi cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya đi đá banh về thì uh, có thể là về nhà và nhắn tin cho em cái đó là cái ờ, quyền riêng tư của mọi người và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả cho nên là cái việc mà mình ờ, đi chơi mình gặp hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu cô nói vậy nè tại vì hai đứa còn quá quá trẻ đi hai đứa mà muốn đi chơi khuya á thì thôi chơi chung nhóm bạn dạ, luôn đúng rồi khi mà hai đứa yêu nhau chờ nhau đi đúng không đúng rồi hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai để rồi mai mốt có đi chơi chung thì đi chơi chung cũng vui còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi ừ cũng biết nhóm bạn đó là ai mình đã từng tiếp xúc rồi và ngược lại bên này cũng vậy kiểu phân biệt bạn em và bạn anh ừ. em không nói thích. chung là phải có cái, cái ừ. nó có cái sự hòa hợp thì nó bạn của chúng mình thì tốt hơn đúng không dạ, đúng rồi bây giờ đàn trai mình á mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái một cái mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ mình cảm nhận về em gái thế nào nắm hai tay nha à, anh có thể xin phép nắm tay không dạ à, tay em à, hay bị ờ, đổ mồ hôi tay anh cũng tay anh cũng bị đồ luôn đây chùi cho <laughs> rồi hết không không sao đâu không sao đâu ạ chùi vậy sao được cái tay nó ta chùi con có đổ mồ hôi không không không có nhưng mà không đây chú chùi cho không <laughs> không tôi không lẽ tôi dán giấy lên cho chùi dạ rồi rồi hết dạ, rồi đó thằng trai tôi chăm sóc ừ. cho thằng trai tới bến rồi chưa ngày hôm nay mình ờ, gặp được người hợp với mình là điều không thể có chỉ có cùng nhau để phấn đấu để cùng hòa hợp với nhau thôi ờ, dù cho hôm nay ờ, chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp vẫn luôn tươi vui để cho mọi thứ luôn xuân sẻ đối với em à, anh cũng mong là chúng ta có thể um, ra về ngày hôm nay quá được <laughs> dễ thương quá quá là được luôn <laughs> anh anh nói mà tay anh đổ mồ hôi nữa hả đi à. cô chủ dạ, không, dạ, không, không, không, cần đâu ạ tại vì uh, tay hai đứa đều đổ mồ hôi nhưng không chẳng thấy gì đâu cũng chúc cho anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và à, công việc sẽ ngày càng phát triển à, cảm ơn em rồi về ghế ngồi đi bây giờ mình để ta nút bấm đi hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và quyết định bằng cả trái tim của mình nha một hai ba hết thời gian chúc mừng rồi đẹp đôi nào nhà trai nắm tay nhà gái trời nó đẹp đôi quá bà mối nhà gái đang ở gia lai đó đang coi chương trình mình và thưa hai bác à, dạ con vâng, ờ, xin chào ờ, khán giả đang xem truyền hình và hai bác uh, uh, phụ huynh của mv ạ con uh, muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu mv và ừ, nếu mà hai bác cho phép thì uh, con hứa là sẽ uh, về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh uh, đã được uh, đẩy lùi uh, một phần ạ câu này hay, hay nè câu này hay nè dễ thương quá dễ thương thì tặng quà hả tặng quà đúng ừ, rồi dễ thương là tặng quà rồi thôi. đây có quà tặng hai đứa luôn gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu kiểu dáng trẻ trung thời trang và hiện đại đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị